Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời, mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi quay hình ngày hôm nay. À, chào bạn nam bên kia bức rèm ạ. À. Em tên là Mỹ Phương. Em sinh năm 1988 à, sinh ra tại tiền giang hiện đang em sinh sống và làm việc tại hồ chí minh em đang là nhân viên nhân phòng tại một công ty à, điện máy tại quận nhất ạ à. rồi mời bạn trai giới thiệu à, em tên là hoàng nam à, năm nay 35 tuổi em ở uh, trà vinh hiện uh, em uh, làm uh, nhân sự tại uh, phòng khám đa khoa À, em có một công việc làm thêm buổi tối là về chuyên ngành bên y luôn ạ à. Mà em làm gì trong phòng khám đó? Dạ em làm ờ, hộ lý ờ, ghi kết quả cho lại ờ, bác sĩ siêu âm ạ à. à, Mình giới thiệu một chút về bản thân mình đi, những điểm mạnh và điểm yếu của mình Ưu điểm của em, em rất là vui vẻ và em khéo tay, tỉ mỉ với ừ. lại à, em biết quan tâm chăm sóc mọi người Em nấu ăn, thiêu thùa, ma giá em đều giỏi Em ăn nhiều lắm nhìn em nhỏ nhỏ vậy thôi chứ à, em ăn thần sầu luôn á thần sầu ăn nhiều là nhiều cỡ làm sao trong lúc mà em đang bệnh á em có thể ăn được một tô cháo một ly sữa và một hai chén cơm nữa còn lúc mà mạnh lúc mạnh thì em ăn cũng vậy nhưng mà em ăn nhiều cỡ Oh. Dạ Về điểm yếu của em á, thì à, ưu điểm của em nó đều gắn liền với nhược điểm của em Ví dụ em ăn nhiều thì em ăn hơi chậm Em à, cầu toàn, em tỉ mỉ thì thành ra em hơi khó tính dạ. Với lại em có một nhược điểm rất là lớn đó là mù đường à, cứ một à, chỗ đó em có thể đi được ba bốn lần em mới có thể nhớ được đường đi hoặc là tới dòng xoay là em phải xoay ba vòng rồi em mới qua được cái dòng xoay đó ví dụ mà tới dòng xoay xoay ba lần mới lạ đó xoay xong hết biết đường đi luôn ha <laughs> dạ rồi bạn nam giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi bạn ưu điểm ờ, của em thì là không nhậu không hút thuốc biết quan tâm tới mọi người xung quanh và gia đình còn nhược điểm của em á thì là nóng tính và là và khó tính ạ trời ơi dạ. à, cái nóng tính á thì á là khi mà bất bình một cái gì đó, đó là em nói liền không có đợi giống như là đợi hạ xuống rồi hãy nói còn à, khó tính á thì là cái khó tính ở trong công việc thôi chắc là do em cầu toàn trong công việc nên nó là khi mà công việc nó không trôi chảy á thì em lại hơi khó tính cái đó không sao trong công việc phải khó tính rồi cái mặt của em nó hơi bị ngầu ngầu nên nó là chắc là mấy à, mấy em điều dưỡng á thì hơi sợ em em có tật xấu gì không em á thì à, ngủ ngáy hơi to á em khó ngủ lắm anh ơi rồi người khó ngủ người nay ngáy vậy là chắc vậy tức... nào mà vợ ngủ rồi mình mới được à. ngủ nha bạn dạ, dạ bạn à, muốn tìm một người yêu như thế nào cái mẫu hình lý tưởng của em thì à, chỉ à, cao một m năm mươi à, tóc dài không xăm mình hay là tất cả các gì xăm á móng tay không sơn lè loẹt em không thích uh, phụ nữ mang giày búp bê trời ơi cái chuyện đó của anh ta đó. tại vì em thấy nó lẹt bẹt sao á nên á em chỉ thích uh, phụ nữ mang giày cao gót hoặc là sandal gì đó nó hiểu cao cái cao mức độ khó tính của ổng rồi đó cái này ờ, khó quá phụ nữ người ta phải làm duyên làm dáng phải Trời sơn móng tay ơi. rồi phải mang về búp bê cho nó dễ thương chứ tự nhiên không không thích là sao Ê, vậy chắc ông này ông lùn lắm nè ông thích phụ nữ có mét năm mà ông anh ơi anh cao nhiêu vậy anh anh ở một mét sáu chín được không em dạ cũng được xém xém được rồi <laughs> em thích mẫu người bạn trai thì sao hy vọng là em sẽ gặp được ờ, mẫu người bạn trai cao từ mét bảy bạn mét sáu chín thì cũng được rồi gương mặt thì ờ, sáng sủa ưa nhìn em không cần đẹp trai quá nước da em thì thuộc dạng ngâm nên à, em hy vọng là gặp bạn nước da sáng sáng xíu để nồi giống tương lai của em được cải thiện <laughs> giống không giống không hả? giống nhắm được chút, như phần trăm chút, hả? Dạ. anh dạ. à, nói giống chút chút à và dạ, về tính cách á, thì em hy vọng là bạn trai phải biết yêu thương người già và trẻ nhỏ cái hai cái đối tượng này là hai cái đối tượng mà em rất là yêu thương nhưng mà cũng phải răng đen chút xíu để sau này có con thì ảnh còn dạy con chứ không thôi em hiền quá à không dạy được à, cô này cô nghĩ sâu xa dễ sợ không dạ. cái ý tưởng của em cũng lạ wow. lắm đó bạn nam thấy uh, ổn với mình không dạ cái đó thì em ờ, đủ khả năng ạ có điểm nào em có không thích ở người bạn trai em? không dạ điểm em không thích bạn trai á là dạ cho anh Trời lên hỏi anh lên anh mình đồng hương ạ à. đồng hương đúng rồi <laughs> dạ thì em không thích bạn trai á là vũ phu quá phụ nữ là phái yếu mà mình cần phải được bảo vệ đúng rồi chỉ có phụ nữ đánh mình thôi <laughs> không được lăng nhăng với lại ờ, đừng có ở dơ quá kiểm tra xíu nãy giờ bệnh có mùi gì không anh linh trời ơi tôi nói <laughs> tay chân dài cả thước luôn à móng tay dài tôi nói chết rồi thế nào là ở dơ giống như là mấy ngày không tắm hoặc là nhà cửa bề bộn tóc tai đồ um sùm tay đồ dài dài đất đất còn về tóc tai thì à, sao cũng được có hói thì cũng càng tốt em thích những người đầu hói trời ơi tôi khoái cái vụ này nhất đó nè từ hồi xưa giờ lần đầu tiên có cô gái thích người hói dạ đầu hói trán cao nhìn thông minh lắm chị cũng hơi hói chút bụng bự thì tướng càng sang ồ lần đầu tiên có cô gái đặc biệt nhỉ rồi ổn dạ. ấy vậy nãy giờ em nghe tiếng em đoán thử bạn trai bên kia sao bạn em nghĩ là ảnh ờ, cao cao cái tầm người không ốm quá sẽ vừa người giọng nói ấm như thế này thì cái gương mặt chắc là vuông vuông chứ không có thỏn lắm để coi thử có đúng không nghe <laughs> dạ chào chị ồ đàn ông bụng bự là sang luôn nha cho bạn này rung quá vậy sao rung quá vậy bắt tay cái rung, em dạ. mặt mày xanh lè nãy giờ rung quá bên này dễ tính lắm cái tánh tình nó hơi à, khó chịu xíu thôi nhưng mà nãy giờ nói ra là tiêu chuẩn rất là dễ luôn hói cũng được bụng bự càng sang về ngoại hình là chị thấy là đủ tiêu chuẩn với là chị chị tường ơi chị nhìn giùm em xem là ảnh có mài rau nhẵn nhụi quá không chị tại vì em học truyền kiều quá em thấy mài rau nhẵn nhụi giống mã giống sinh dê dê là em không thích phải không dạ <laughs> chà không biết bữa nay đi như cạo sạch hết trơn thấy nhẵn nhụi không có một miếng nào hết trơn để chị coi có có cái lỗ chân lông không nha dạ. <laughs> trời ơi đi coi rễ mà rào vô vậy đó coi coi Cấm rờ vào hiện vật trời ơi coi không ta đi coi rễ mà rờ rờ bây giờ chị hỏi ngắm nha. thôi được rồi nãy giờ ngắm ngắm đoán thử bạn bên kia sao chắc cũng được ờ, chín mươi phần trăm như ý thích của em ồ vậy hả giờ lấy nhau về hai chồng ở đâu ở chung với ba mẹ chị vậy là em làm dạ. dâu đúng không dạ em vậy em hỏi, rồi để hỏi làm dâu luôn cái đã làm dâu được không em thì à, nếu mà à, không có điều kiện thì ở làm dâu cũng tốt thì sau này có gì có cháu thì bà nội giữ giùm trời ơi <laughs> tính trước rồi ha thôi, thôi rồi. bây giờ mình gặp ý kiến người thân, thân đi thì anh à, em có đi với ai không dạ trong team đồng nghiệp với em mấy anh chị đây là tiếp xúc với em nhiều lắm à, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay ạ à. à, bạn chị? Nam thì rất là hiền dạ. tính dạ. tình bạn Mỹ Phương tuy hơi gầy gầy nhưng mà bạn Mỹ Phương ăn rất là nhiều thì bạn ấy bạn có nuôi nổi không <laughs> à, cái đó thì à, mình nghĩ chắc là mình đủ khả năng để nuôi bạn nói là bạn khó tính lắm thì mỹ phương ăn nhiều mà ăn chậm nữa thì ờ, bạn có chờ đợi được không tại vì thì bây giờ nếu như mà bạn đó là còn độc thân thì có thể là sẽ là là ăn chậm nhưng nãy nghe bạn đó nói là bạn rất thích là giống như là chăm sóc trẻ con và người già thì mình nghĩ là bạn ấy sẽ quan tâm tới con mình nhiều hơn thì lúc đó bạn ấy sẽ cải thiện được cái vấn đề mà ăn chậm đúng rồi hay quá. rất hay xuất sắc hồi nam mình có đi với ai không dạ em có đi với anh họ của em á chào em si Quyền Linh và chị Cát Tường dạ. Anh thấy ờ, bạn nữ này là cũng xinh xắn, dễ thương, chung hiền lành, hợp với em á chung mong là hai em mới cho nhau một cơ hội Rồi cảm ơn anh họ nha Bây giờ quan trọng là hai người thôi Rồi Chúng ta màn cũng bị kéo màn Nào Mời hai bạn tự nhận xét và tự cảm nhận Trời. Dạ em chào anh ạ à. Chà cái bụng này cũng bự dữ lắm quà tặng anh đây Dạ cái này là tự tay em làm khoảng 15 phút Đây là hộp đựng bút Còn đây là giấy nốt và đây là khung ảnh Rồi Dạ Anh có tâm hồn ăn uống không à? Em có tâm hồn ăn uống dữ lắm à, anh cũng ờ, thích đi ăn lắm á mà dạ. ăn những cái quán cóc là anh ờ, đi rất là nhiều luôn á em nhìn ảnh vậy sao nghĩ không có tâm hồn ăn uống <laughs> dạ không anh ở trên facebook á em thấy có một cái ờ, câu thoại á là trên thế giới này có hai loại người một loại người ăn hoài mà không mập là em một loại người chỉ cần hít không khí thôi cũng mập luôn á là ảnh <laughs> bây giờ mình cảm nhận về nhau đi em rất là đẹp à, dễ <laughs> thương cảm ơn anh có thể là em sẽ hơn hơn cái mẫu hình của anh suy nghĩ nên là anh nghĩ là anh cũng sẽ mong em cho anh một cơ hội Rồi, rồi chúng ta tay vào nước À, qua 2 phút trò chuyện chắc các bạn cũng đã cảm nhận về tất cả những cái điều mà các bạn mong muốn quyền quyết định là của các bạn điều này hết sức là quan trọng và thiêng liêng nha các bạn nha Suy nghĩ cho thật kỹ Chúng ta có 3 tiếng đếm Một, hai, ba. Hết thời gian Hết thời gian anh lo quá sao bạn nữ bấm chậm vậy nha dạ thú thật á, thì à, tim của em nó chưa có lỗi nhịp lắm nhưng mà à, em muốn cho nhau cơ hội dạ em muốn cho ba mẹ em cơ hội <laughs> để sắp có rễ <laughs> những cái giây cuối cùng á thực sự là hồi hộp hy vọng là hai bạn dạ. sẽ sớm ờ, báo tin mừng cho chúng tôi nhé hãy nắm tay, dạ. Ờ, nắm tay nhau để ờ, chúng ta kỷ niệm ngày gặp gỡ bạn trai rất là rung rung lắm sao lạnh chứ gì dạ tại thân nhiệt em nó thấp lắm anh ơi hôn nụ hôn đầu tiên dạ cái phần này à, cho em được có ý kiến ạ à, tại vì ba em nói muốn hôn á thì về đây xin phép ba nghe hôn nên mình hẹn dịp đó nha anh bây giờ e, em, trai xin à, ba tương lai đi Bác ơi, khi mà Phương cho con cơ hội thì con hứa là sẽ à, chăm sóc Phương và quan tâm tới gia đình của mình Con xin phép bác là cho con được hôn Phương <laughs> Quá dễ thương không lý do nhưng bác coi tivi bác không đồng ý hết trơn á bác do rồi đó bác đồng ý con dạ. đây à, là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate và viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng hai bạn đẹp đôi đấy rồi dắt tay cho bạn gái đi đi